Vâng, xin chào anh em quay trở lại với kênh youtube của T Casino Thì uh, thưa anh em, hôm nay uh, T Casino sẽ uh, giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp có thể nói là cao cấp nhất trong tất cả các dòng sản phẩm cờ bạc bịp liên quan đến bộ môn bài lá thì à, đó chính là một cái dòng sản phẩm mà máy đánh bài thì à, như anh em nào mà hay chơi cờ bạc bịp đã biết đấy. đấy máy đánh bài thì nó rất là nhiều dòng từ những dòng giá rẻ này tầm trung này đến cao cấp đấy đến, đến cao cấp đều có đúng không ạ thì à, con CVK này thì đây là CVK 500 nhanh nha hiện nay thì nó đang được định dạ, giá ở cái mức ờ, gọi là cao cấp đấy tại sao lại nói con CPK 500 này là cao cấp bởi vì nó đã được nâng cấp rất nhiều đấy anh em anh em nào mà từng chơi máy đánh bài thì biết đấy CPK 500 của những năm ờ, đời trước đấy thì nó chỉ đánh được một số trò chơi thôi nhưng cái con này này nó đã được nâng cấp lên rất nhiều đánh được tất cả các trò chơi này từ uh, uh, liêng ba cây sâm phỏng rồi chắn đấy bài sáu lá rồi bài cào nó đều có thể đánh được hết cả đấy nhất là cái bộ môn sâm lốc anh em ạ con này này sâm lốc thì con này nó được đánh lên à, nâng cấp lên để đánh được uh, à, 5 người chơi 5 người chơi nha anh em để trước những cái con CVK này, này nó chỉ có thể đánh được uh, tất cả các dòng CVK trước dòng nào cũng vậy thôi đấy kể cả những con CVK 600 cao cấp nhất thì nó cũng chỉ có thể đánh được các bộ môn uh, sâm lốc nó chỉ đánh được bốn người thôi năm người là chịu rồi nhưng mà với cái dòng cài này nó có thể đánh được xâm lốc 5 người rất thoải mái luôn đấy. ngoài ra thì đánh phỏ, đánh chắn đấy rất là tuyệt vời mở cho anh hộp cho anh em xem luôn con máy này nhé thì máy này là hoàn toàn là máy mới luôn này 100% là nguyên tem siêu của uh, công ty đấy anh em mà mua máy thì anh em sẽ được tặng một cây bài đấy khi mua máy tặng được một cây bài bài là mẫu bài mã vạch nha anh em anh em đã biết rồi đấy để đánh được máy thì à, mình cần phải có bài mã vạch đúng không ạ đấy <clears throat> thì à, để khi đi chơi bịp thì mình điều kiện đầu tiên là mình phải luồn được bài vào đấy các mẫu bài mã vạch thì à, bên tấn bên tây casino đều có nhé đấy bên tây casino đều có tất cả các mẫu bài mã vạch từ bài cá xanh phổ thông nhất này đến những cái mẫu bài như rồng vàng rồng đỏ rồi kim cương đấy tất cả các mẫu bài mẫu nào cũng có đấy, anh em khi mua máy ở chỗ anh em chơi loại mẫu nào thì anh em cứ báo với mình để mình uh, gửi kèm cho anh em nhé anh em cũng có thể lên trực tiếp cơ sở để thử máy thì uh, <clears throat> hiện nay thì mình đang có hai cơ sở một là ở bến xe Mỹ Đình và hai là bến xe miền Đông đấy anh em cứ đến cái cơ sở đó điện cho mình theo số hotline trên màn hình này 0844 17 từ quý 9 đấy anh em điện theo cái số đấy thì mình sẽ đón anh em đấy, đưa anh em vào cơ sở cho anh em test thử tất cả các dòng sản phẩm nhé đấy anh em test thoải mái luôn thích thì lấy không thích thì thôi còn anh em ở xa thì mình cũng nói rõ luôn trên video là thông cảm giúp mình anh em không được thử hàng ở xe đấy. anh em cứ nhận hàng giúp mình về nhà có vấn đề gì thì mình bảo hành đấy bên mình làm ăn uy tín đấy chất lượng đấy số còn đấy đấy anh em cứ yên tâm hoàn toàn là uy tín luôn làm ăn uy tín đấy mình sẽ test thử con máy này cho anh em xem nhé để chơi được con máy này thì à, tất nhiên là anh em cần một bộ bài mã vạch rồi đây mình sẽ à, sử dụng bài mã vạch đấy ngoài cái bộ bàn mã vạch này ra thì anh em cần một cái gọi là pin tai nghe đấy pin tai nghe thì à, <coughs> thì anh em sử dụng tai nghe siêu nhỏ nó chỉ nhỏ bằng hột đỗ thôi anh em ạ đây mình sẽ lấy cho anh em xem nhé đấy, lấy cho anh em xem cái à, pin tai nghe của nó như thế nào đấy, thì mình sẽ lấy cho anh em xem giới thiệu với anh em đây là pin tai nghe của nó này anh em nhìn này Đấy. rất là nhỏ luôn đây là tai nghe nhá chỉ nhỏ bằng hột đỗ thôi Đấy. anh em nhìn thấy không ạ tai nghe siêu nhỏ nhét vào trong tai Đấy. để đi bịp Đấy. anh em nhìn này. rất là nhỏ luôn Đấy. thì đấy đây là vỉ pin của nó nhá rất là nhỏ Đấy. ok khi uh, đấy là khi anh em đi vào cuộc chơi còn trên video này đấy. cuộc chơi thì anh em đeo tai nghe siêu nhỏ ở trên video này tôi sẽ để chế độ loa ngoài cho anh em để anh em biết là máy nó báo như thế nào nhé đấy. bài mã vạch này anh em nhìn này không khác gì bài thường cả đúng không ạ đấy anh em nhìn giúp tôi nhé không khác gì bài thường luôn rồi ok mở máy test cho anh em à, ờ, với mỗi con máy này nó sẽ có một cái mã đăng nhập riêng thì à, anh em nào mà mua máy chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em chứ còn giao diện bên ngoài nhé nó khác thì một con điện thoại bình thường anh em lắp sim và nghe gọi bình thường nhé lắp sim và nghe gọi bình thường kết nối wifi 4G đấy thoải mái đấy, anh em vừa có một con máy để à, sử dụng bình thường lại có thể thêm một công dụng đánh bài nữa thì rất là tuyệt vời đúng không anh em ok mình sẽ vào và chơi cho anh em xem test luôn cho em nó đánh rất là nhiều chế độ anh em ạ à, bộ môn à, mình sẽ chơi bộ môn à, liêng cho anh em nhé Đấy. liêng thì chắc là nhiều anh em chơi Đấy. và cây Việt Nam này liêng đây này anh em ạ Đấy. À, chế độ chơi cũng như số người chơi cũng như âm thanh thì anh em nhớ cho tôi âm thanh là anh em chọn chế độ uh, tai nghe nhé Đấy. nếu mà âm thanh uh, à, khi chơi thì anh em chọn chế độ tai nghe còn đây là làm video cho anh em tôi sẽ để chế độ loa ngoài đấy còn tất cả gần như là mặc định hết rồi đấy. tất cả các chế độ cài đặt đã là mặc định hết rồi đấy anh em chỉ cần mua máy về thôi chúng tôi sẽ cài cho anh em anh em chơi thoải mái nhé không vấn đề gì cả ok mình sẽ ấn bắt đầu chơi này con máy này đang ở chế độ ờ, cho anh em chơi thử thôi nên nó có hơi uh, thi thoảng anh em lại phải thoát ra đăng nhập lại thì anh em thông cảm còn khi anh em mà mua máy chúng tôi sẽ mua trò chơi cho anh em anh em sẽ chơi thoải mái không vấn đề gì cả Đấy. đây là chế độ test thử nhé Đấy, cho anh em nhìn này anh em có thấy camera hồng ngoại của nó không ạ à? Đấy, mắt hồng ngoại đây này mắt thường thì không thể nhìn thấy được đâu chỉ qua cái video của anh em anh em mới nhìn thấy thôi chứ còn mắt thường thì không bao giờ nhìn thấy được Đấy. cho anh em chỉ cần để cái mắt hồng ngoại đây nó quét được cái bàn Đấy, anh em để điện thoại trước đùi anh em thế này mắt hồng ngoại này nó quét được bài là nó sẽ báo thì ờ, cái khoảng cách để báo nó cũng ờ, được khá là xa khoảng ờ, khoảng bao nhiêu nhỉ khoảng 30 đến 50 phân đều có thể báo được khoảng rất là xa luôn anh em ạ Đấy, anh em nhìn nhé cái máy nó ở đây bài tôi đây này bài nhá Đấy, anh em nhìn này khoảng này thì nó nó khoảng 30 phân rồi này nhiều khi anh em cầm bài trên tay này nó cũng báo đấy cầm bài trên tay báo đấy anh em thấy chưa cầm bài trên tay cũng báo đấy, đấy. anh em đang ở chế độ chơi thử nên nó hiện thế này đấy còn à, khi anh em mà chơi à, mua trò chơi về rồi đấy nhá đây là mình đang để liêng 5 người nhá máy báo 4 đấy, đảo bài lại cho anh em xem này con máy này báo rất chính xác luôn cầm bài trên tay này đấy khoảng này là khoảng 50 phân rồi mà nó vẫn báo rất là tốt đấy anh em ạ đấy khoảng 50 phân này nó vẫn báo tốt 60 phân đấy vẫn đến 6 chứ khoảng này thì đến khoảng đến 60 phân đấy chưa anh em báo rất chuẩn đấy. mình sẽ đảo đi một lá này máy báo một đúng không ạ Đấy, test cho anh em xem khoảng cách rồi nhé giờ đến lượt test đánh nè một nghĩa là mình sẽ đảo đi một lá như thế này Đấy, chia 6 bộ năm nhà chơi đây là chế độ 5 nhà chơi thì anh em luôn luôn là nhà to nhất Đấy, anh em nhìn điểm từng nhà này 5 nhà chơi đúng không ạ chín điểm này và anh em chín điểm và nhà này xem bao nhiêu điểm bài này là 6 điểm này đấy hai điểm này 3 điểm này 4 điểm này đấy, anh em thấy ạ bài mình 9 điểm luôn lỗi nha anh em thấy điểm bài mình không ạ 9 điểm bài luôn to nhất ở đây luôn đúng không ạ thì uh, đấy rất là tuyệt vời tiếp tục test thử cho anh em bài ván nữa cho anh em có thể hoàn toàn tin tưởng ngoài cái chế độ uh, đây gọi là chế độ báo lá bỏ bài đấy nghĩa là máy báo như thế nào anh em báo y như vậy ngoài ra thì nó còn có chế độ như là báo số nhà lớn nhất đây mình sẽ cho anh em xem đấy còn uh, đây anh em vào phần này này đấy đây là số người chơi này anh em chọn số người chơi này đây cài các chế độ thì anh em à, vui lòng vào đây giúp mình Đấy, anh em nhìn này các chế độ anh em quan tâm cho mình cái chế độ số à, đây này số 5 là báo nhà nào lớn nhất đấy báo nhà lớn thứ nhất và thứ hai đấy khi anh em chia bài nó sẽ báo giúp anh em là nhà nào sẽ là nhà lớn nhất nhà nào sẽ là nhà lớn nhì thì nó sẽ giúp anh em là Ờ, nếu mà báo nhà mình lớn nhất thì chắc chắn là xuống tiền đúng không ạ còn báo không phải nhà mình lớn nhất thì anh em sẽ tránh được cái ván đấy không xuống tiền lãng phí đúng không đấy rất là tuyệt vời đấy, cái chế độ này đánh rất là hay đấy à, còn chi tiết cụ thể cái chế độ này như thế nào thì anh em hãy ấn đăng ký kênh và vào video của tôi để xem đấy tôi đã hướng dẫn anh em cái cách đánh bằng cái chế độ này rồi nhé còn à, đấy thì còn chi tiết hay thắc mắc gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với hotline của tôi theo số điện thoại 0844 17499 đấy hoặc là kết bạn Zalo nhé cũng có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới tôi sẽ giải đáp cho anh em đấy cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và uh, xin chào anh em